Cùng với đó thì tôi xin được cảm ơn anh em Việt Anh Lê và anh em Dương Nguyễn đã đăng ký hội viên mới ở trên kênh để ủng hộ tôi. Chào mừng anh em đã trở thành các cái hội viên mới ở trên kênh và đừng quên hãy sử dụng những cái đặc quyền của thành viên anh em nhé. Cuối cùng tôi xin được cảm ơn anh em Nguyễn Tuyển, anh em Phạm Xuân Ngọc, anh em Nguyễn Phúc và anh em Mạnh Hùng đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ tôi cảm ơn tất cả các anh em rất nhiều. Nhờ có các anh em hội viên mà tôi có cái nguồn thu nhập ổn định hàng tháng để trang trải cuộc sống hàng ngày cũng như là duy trì cái việc làm YouTube. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả các anh em. Và ngày hôm nay, ngoài là cái ngày Giáng sinh ra, nó còn là một cái ngày rất đặc biệt Hôm nay ngày 25 tháng 12 Đó là cái ngày sinh nhật của tới tận hai anh em hội viên ở trên kênh Đó là anh em Lê Việt Anh và anh em Phạm Tuấn Minh Nhân ngày sinh nhật của hai anh em cũng như là nhân cái ngày Giáng sinh Thì tôi xin được gửi những cái lời chúc tốt đẹp nhất đến hai anh em Và tôi mong rằng hai anh em vẫn tiếp tục luôn yêu quý và ủng hộ tôi như bây giờ Hai anh em nhé Và trong ngày sinh nhật của hai anh em Phạm Tuấn Minh và anh em Lê Việt Anh Thì hai anh em đều không có cái yêu cầu cụ thể tôi chơi bất cứ một cái line up nào hết Để có thể à, làm một cái món quà tặng hai anh em chính vì thế Nên là trận đấu này tôi sẽ chơi ờ, một cái đội hình mạnh ở meta này anh em nhé <laughs> hết hết hết không còn gì để nói nữa rồi không còn gì để nói nữa rồi anh em ạ dã man thật sự con game đầu tiên trong cái nghề ngày ngày nghỉ lễ Giáng sinh <laughs> Và tôi đã ra triệu tập tới con gấu Assassin Đồ này cũng có thể ghép được cái chấm lan rồi đây này Ghép được chấm lan rồi đây này anh em này Đấy, một cái ngày lễ Giáng sinh, ngày uh, nghỉ ờ, khá là may mắn đấy chứ <laughs> Vừa vào phát ra là con gấu assassin luôn Thế này thì ấm đấy, ấm đấy anh em ạ Mặc dù là con gấu assassin Nó bị giảm khá khá sức mạnh khá khá sức mạnh đấy nhưng mà con gấu assassin mà nó ra thì vẫn cứ là uy tín luôn anh em nhá ủ thua rồi nổi không nổi không ui trông có vẻ nổi ấy chứ ui khỏe phết nhở ui ui vớ vẩn lại ăn này ăn được không ăn được không ăn được không ăn được không nhảy phát nữa ăn nhảy phát nữa nhảy phát nữa nhảy phát nữa ui không cần nhảy vẫn ăn <laughs> ảo thật sự đấy anh em thấy không vẫn uy tín mà đâu có yếu đâu rồi Kẹp bit vào đó Đao này chắc là áp cấp kẹp bit Tăng thêm 15% đam gọi được thêm một con uh, đệ Skull Hunter khá khỏe Đệ Skull Hunter thì lúc nó gọi đệ ra con đệ nó cũng được hưởng bit anh em nhé Đấy lý do tại sao mà tôi hay kẹp cái con uh, Skull Hunter này tôi kẹp cái bộ bit cho nó khỏe Tất cả những cái con gọi đệ ấy, thì đệ nó đều được hưởng cái bộ bit anh em ạ có lên chốt thêm món đồ nữa không nhỉ Đánh đánh chuỗi thắng luôn Lấy cái áo giáp da bò có vẻ ok Tôi có khi tôi chốt luôn này Tôi tôi quen là tôi chốt hết đồ anh em ạ Chứ tôi không để để để để ba cái món đồ đầu tiên nó nó nó không ghép được cái gì đâu. Thường ở đầu game mà tôi cứ chốt hết đồ đâu. Không may mà quá yếu đội hình yếu quá thì mới phải đánh chỗ thua thôi, chứ còn đầu game mà cứ thắng được một hai round đầu tiên ấy thì nó có tiền thì nó dễ đánh chỗ thắng lắm. <clears throat> Lên 6 đi kẹp 3 assassin Anh em ạ Lên 6 đi kẹp 3 assassin Từ từ đã Như này mạnh hơn đấy Bởi vì như này chúng ta có 6 con Anh em hiểu không Cái con Skull Hunter ấy Nó gọi đệ ra thì coi như là hai con Đấy <clears throat> Gọi đệ coi như là hai con là 6 con rồi Đầu game thì càng đông càng khỏe Celezi nó chỉ một phần thôi anh em ạ Thực ra cái Celesi và ba Assassin ấy Thì cái nhát chém đầu tiên nó không có được hưởng cái hiệu ứng crit Đấy mà cái crit của ba Assassin thì cái tỷ lệ nó ra là thấp lắm Nên là so sánh với cái việc là kẹp bit Ăn được 15% đam chắc chắn là có Và cái bộ Assassin với cái sự hên xui thì tôi vẫn chọn bit hơn Đấy bit 4 bit hoặc là hai bit thì vẫn hơn Cộng 15% của tất cả con con con con ờ, tướng ở trên bàn cờ mà lại còn gọi đệ cũng được cộng phần trăm đam đấy là lý do làm sao mà tôi cũng không có đầu game ấy là tôi cũng không có ờ, gọi là ưu tiên cho cái bộ assassin nhiều lắm trừ khi là cái con assassin nó lên được hai sao thôi anh em ạ tức là ví dụ như là có con ờ, sao breaker này hay là thị vệ lên được hai sao thì lúc đấy tôi kẹp ba assassin thì nó ngon đấy chứ còn đầu game mà mà không có những cái con đấy lên hai sao ấy thì tôi cũng sẽ không kẹp anh em nhá thường là tôi sẽ kẹp gọi đệ với cả bit giai đoạn đầu game bây giờ up 6 kẹp ba assassin hai bit vào Đấy Như thế này là ổn định ở level 6 ba assassin 2 bit kẹp với cả hai gấu Đây là chính là cái đội hình form ở level 6 Chúng ta cần form được Bây giờ form được rồi thôi Yên tâm để như này thôi Để như này đến khi mà tiền nó lên Đấy, đợi tiền lên thôi Với một cái đội hình giữ máu được nha anh em nhé Một cái đội hình tương đối khỏe giữ máu được Và có khả năng chiến thắng Thì đây nó là một cái đội hình form chuẩn ở level 6 thì cứ giữ cái đội hình này sau đó thì tích bài đó, tích tiền Con gấu này nó sẽ uh, có thể giúp chúng ta giữ báo được <clears throat> Gấu Assassin 2 sao thì ờ, nó sẽ là vô đối đấy Nó vẫn uy tín thế thôi anh em ạ Để mà so sánh uh, gấu Assassin ở phiên bản này với cả cái phiên bản trước thì rõ ràng là con này yếu hơn Nhưng mà để so sánh cái con gấu Assassin là cái con gấu 3 tiền ấy Là cái con uh, tướng, con co có trị giá, giá trị của một cái con cờ là 3 tiền so với những cái con cờ ba tiền khác mà nó lên được hai sao thì cái con này nó vẫn gọi là mạnh hơn đấy tôi phải khẳng định với anh em luôn chứ còn cái con gấu xin cũ ấy mà mà mà trước khi update mà nó chưa chỉnh sửa lại cái đam của cái skill ấy thì cái con đấy tôi nói thật là con này mặc dù là cái trị giá của nó là ba tiền nhưng mà thực ra cái sức mạnh của nó thì nó còn hơn cả cái con 5 đô cơ anh em ạ <laughs> Đấy chính là cái vô lý ở trong cái cái, cái trò chơi này Nên là cái việc sửa lại là nó là điều cần thiết và chắc chắn là nó sẽ sửa lại Chỉ có sớm hay muộn thôi Thì bây giờ nó sửa lại rồi thì nó sẽ là cái cân bằng hơn cho cái cái cái bộ này Đấy tôi khẳng định với anh em luôn là bây giờ nó là cân bằng nha anh em nhá Tức là con gấu assassin nó sẽ không quá bá Nhưng mà nó không phải là phế Đấy nó, nó giảm sức mạnh nhưng mà nó vẫn mạnh Chứ nó không phế Nó chỉ là không quá bá thôi Đấy nó bá quá thì thực ra là ra gấu xin xong là mấy cái ông ra gấu xin là bá quá Thường là hay vô địch Nếu mà ra gấu xin thì chắc chắn là vô địch Nhưng mà bây giờ ra gấu xin thì không nha anh em nhá Bây giờ ra cầu xin thì bình thường thôi Bình thường thôi Đánh ờ, chỉ gọi là nằm tạm ở giai đoạn giữa game Chứ cuối game thì vẫn phải bán đi rồi ờ, chuyển sang những cái con 5 đô thôi mà Đấy Đấy là cái lý do mà, mà tôi thấy là cũng là hợp lý Khi mà cái con tướng 3 tiền Mà cái sức mạnh của nó lại như một cái con tướng 5 tiền Thế thì nó lại hơi sai Mà cái con này thì nó lại có một cái là nó lại không mất tiền mua <laughs> Tự ra không mất tiền mua Đã không mất tiền rồi, đã nhiều tiền rồi Mà lại còn lại được là khỏe nữa Thế thì hơi vô lý anh em ạ còn Lehman với cả Robin Hood chưa gặp Robin Hood top 2 à À không Robin CT Robin Hood gặp rồi Thằng Robin Hood là chơi uh, Vừa lấy là kẹp mấy cái con uh, Ơ uh, oh, chơi Assassin à Vừa lấy là, là chơi uh, Gladiator tôi gặp ở cái round sớm rồi Bây giờ là còn ờ, Robin CT và thằng lemon Q lemon Q bây giờ với cả Robin CT khá yếu Hai thằng đấy bây giờ đang eco Ủ <clears throat> cũng không hiểu lắm đâu anh em ạ Cũng là cái gì đấy Cũng ờ, cũng, cũng gọi đệ các kiểu các thứ kẹp bít Có cây hai sao rồi đấy Bớ cây sớm rồi sai rồi Giết được không? u giết được luôn anh em ơi Hay thế nhở Nhưng mà đam đến từ con ốc Con ốc gây đam anh em ạ Ốc của cánh rồi, ốc cánh rồi, ốc cánh rồi Hay quá Ăn được này Ui đối thủ khỏe hơn đấy nhá Nhưng mà tôi có một cái Celezi mạnh anh em ạ Celezi 3 Assassin kẹp với cả hai bit Đam rất to Kết liễu được cả con cây hai sao cơ mà anh em Quá ổn luôn Rao này chắc là tôi bán đi hai con Bán hai con để tròn tiền đó Quá hai uh, ờ, cần hai đô ở rau này Thôi cái con người đá này Tôi chắc là tôi sẽ bán thôi Bây giờ mà up 7 thì tôi cũng chưa up 7 vội <clears throat> Chắc chắn là tôi chưa up 7 vội đâu Bây giờ tôi cứ đợi 4 bit rồi tôi up 7 Anh em ạ 4 bit rồi up 7 Còn nếu mà chưa có 4 bit thì từ từ đã Đội hình là kẹp 2 bit thôi 4 bit thì F, uh, up 7 thì, thì bỏ ra Bỏ Assassin ra Ok Bỏ Assassin kẹp vua vua Warlock kẹp với cả 4 bit kẹp với cả gấu Đấy còn nếu mà không ờ, không không không không lên 7 thì thì thôi từ từ đã chưa ra được 4 bit thì chúng ta cứ đợi ở level này thôi anh em nhé <clears throat> Không vội đâu, cái bộ này thì thực ra là Thua thì cứ thua nhưng mà không mất máu Mà thua thì cũng không hẳn là không có tiền Gấu nó ra là có tiền mà Bộ này thoải mái tiền luôn <clears throat> Đấy anh em thấy không Đây Con này vào Đấy cứ từ từ thôi bình tĩnh thôi Không có gì phải vội cả ba assassin uh, vẫn vẫn gánh được ba assassin vẫn gánh được anh em nhé ba assassin kẹp với cả hai bit này đam nó là ổn luôn anh em thấy là tôi toàn một sao nhưng mà bây giờ tôi vẫn đang đứng ở top 3 đấy giữ máu tốt quan trọng nhất nó vẫn là giữ máu anh em nhé <clears throat> tiền thì nó vẫn sẽ có thôi nhưng mà phải giữ máu thì nó mới có nhiều tiền anh em có thể tính toán là máu càng nhiều thì <clears throat> sống sót càng lâu mà càng lâu thì tiền nó càng nhiều đấy thay vì những cái người chết ở round 19 thì cái lượng tiền nó chỉ tăng được ở, ở đến round 19 thôi thì tôi sống sót được đến round thứ bốn mươi mấy Thì bao nhiêu cái round đấy chả nhẽ lại không có tiền <laughs> Còn có những cái người mà, mà chết ở round 19 Thì chắc chắn nó gọi là cầm tiền xuống hố rồi Đây rồi anh em ơi 4 bit rồi rồi 4 bit thì bỏ assassin thôi Thôi được rồi tôi sẽ bỏ assassin đi 4 bit rồi anh em ạ Trận này tôi chưa bit thôi <clears throat> Bit nói chung là tôi thấy là cái meta nào nó cũng bá luôn nó dễ chơi anh em ạ Cái bộ beat nó dễ khỏe Giai đoạn đầu game, giữa game nó khỏe Đấy mà kẹp với con uh, gấu assassin thì cũng ngon Cũng ngon anh em nhá Mà bây giờ có cái bộ đội hình mới ở, ở cái đội bộ beat này này Đấy Bộ beat là có một cái đội hình mới cũng rất hay Đấy nên hôm nay tôi cũng thử Chơi thử cho anh em thấy ờ, cái đội hình mới của cái bộ beat mà nó Nó có thể kết hợp được với nhau Mà nó tạo thành một cái hiệu quả mới Một cái sức mạnh mới cho cái bộ beat Mặc dù thực ra là cái bộ bit này thì chơi với rất nhiều các cái thể loại khác nhau như là Gracier này, hay là kẹp cọc này, hay là kẹp assassin này, hay là kẹp lâm đô này, rồi thì kể cả là bit góp bit luôn vẫn là căng. Đấy, đánh rất là khỏe. Nói chung là cái bộ bit thì nó đánh rất nhiều kiểu nhưng mà bây giờ có một cái cái cái cái, cái bộ mới ấy, nó ra kết hợp giữa hai con tướng uh, thuộc cái tộc linh hồn ấy. Đấy thì chúng ta thử chơi nha anh em nhá. <clears throat> Rồi Chuyện này tôi sẽ kép hai con linh hồn vào trong cái bộ bit để xem là cái sức mạnh của cái bộ bit này nó khỏe được cái cỡ như nào. Rất khỏe đấy nhá. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta cứ như này đã anh em ạ Cứ gấu vào giữ máu này Xong rồi câu câu ra được con nào đấy thì ờ, có thêm tiền Đấy câu thêm được gấu có thêm tiền thôi Để áp dần lên level 9 Sau đó ở level 9 chúng ta sẽ form bài Bộ này cứ form ở level 9 cho nó chuẩn bài anh em ạ <clears throat> Ít nhất thì là 3 assassin kẹp với cả 6 uh, 6, 6, 6 bit 3 assassin kẹp với cả warlock Ở level 9 Đấy, Lên 10 thì thêm cọc vào hoặc là Có thể là chúng ta sẽ um, Có một cái đội hình 4 warlock ở level 10 Thì nó cũng khá là khỏe đấy Anh em thấy không 4 bit vào là khỏe ngay 4 bit vào kẹp với cả hai gấu Uy tín luôn anh em ạ Khỏe lắm Đam là con nào cũng có đam nhá Đam không phải chỉ có riêng là con gấu assassin đâu Đây rồi <clears throat> Anh em nhìn cái bảng đam ấy là anh em cũng thấy Những cái con tướng là nó từ cái đam của cái bộ bit nó rất đồng đều Do là tất cả những cái con tướng nó đều được cộng Ở đây nó là 40% đam Đấy nên là đam của tất cả con tướng nó đều rất to <clears throat> Ngoài ra thì những cái con đệ nó gây đam nó cũng được cộng 40% như tôi đã chia sẻ ở đầu game ấy là những cái con đệ nó cũng đều được cộng thêm cái đam của bộ bit. Nên là rất khỏe. Không những là những cái con đệ nhá, mà còn cả những cái con mà <clears throat> nó được nó gọi là những cái hiệu ứng của những cái bóng ấy. Đấy, nó cũng được cộng luôn. Những cái bóng này, những cái triệu hồi ra, những cái thứ nó gọi là triệu hồi. Những cái bóng này, những cái uh, con mà nó được sinh ra từ cái bộ insect toy Đấy nó được, cũng được triệu hồi đấy hoặc là những cái con uh, uh, con con con uh, saman mà nó hóa từ những cái con tướng sau đó ra con saman thì cái con saman đấy tất cả những cái hiệu ứng khác nó đều không được hưởng những cái Selegi nhưng cái hiệu ứng bit thì nó lại được đấy nó hay thế tức là có thể kết hợp được bit với saman nhá cũng khỏe luôn nếu mà ra được cái con saman nó biến được ra con gấu assassin ba sao chẳng hạn thì hú rồi <laughs> đấy, nhưng mà ừ, nếu mà biến ra là gấu assassin saman ấy thì tôi nghĩ là nó chỉ là trong mơ thôi Con Saman mà nó biến được ra con gấu assassin 3 sao thì Nói chung là cũng phải rất là may mắn <clears throat> Ơ tôi có chuỗi rồi này <laughs> Ảo thật sự Thôi được rồi có chuỗi thì nó lại ấm rồi anh em ạ Ấm quá nhở Có chuỗi như thế này thì thì, thì, thì, thì như nào đấy Liệu rằng là có thể mất được cái chuỗi này không <laughs> Thực ra là vẫn có cơ hội mất đấy Nếu mà chưa form được 6 bit thì vẫn sẽ mất thôi đội hình phải form được 6 bit ok rất khỏe nhá <clears throat> à còn một cái nữa mà tôi uh, quên tôi chưa có nói với anh em đấy là ở trong cái cái cái cái cái bộ bit ấy thì nó có khả năng là nếu mà 6 con thì nó có khả năng stack đam đấy mèo này hai con mèo từ từ đã bỏ lên 8 lên 8 kẹp hai mèo vào lên 8 kẹp hai mèo vào anh em ạ ok đấy như này là khỏe này rồi ở trong cái bộ bit ấy nó có khả năng sửa tách đam khi mà dồn những cái cú đánh tay vào người của đối thủ <clears throat> Thì có một cái hay là như này Ở trong cái bộ mới ấy, Để tôi dồn đồ cho con gấu đá anh em nhá Dồn đồ gấu đá đã Gấu đá đầu game uy tín hơn anh em ạ Khỏe hơn con gấu assassin <clears throat> Rồi à, Cái con uh, tường mới ấy, Con ma ấy Death Prophet Cái con tướng đấy nó có cái um, chiêu um, Gọi đệ ấy Thì cái con đệ đấy nó gây đam vật lý Thì nó tính cái cái cái, cái đam đấy nó giống như là cái đam đánh tay ấy, anh em ạ nó chính là gọi ra những cái con đệ Đấy, bản chất của nó là gọi ra những cái con đệ Nó giống như những cái quả cầu ấy Tinh cầu đấy thực ra nó là những cái con đệ gây đam Bằng những cái cú đánh Đây rồi, ui đủ 6 bit rồi này anh em này Ok, thế thì chúng ta bỏ mèo ra thôi Thôi, bán mèo đi Rồi, khỏe lắm rồi anh em ơi 6 bit ở level 17 Không tồi Đấy nhưng mà con Death Prophet nó chưa lên được hay sao tôi chưa cho vào Con này nó gọi ra những cái con tinh cầu Và nó gây đam là đam tay nha anh em nhá nhưng mà có cái con tinh cầu đấy nó chỉ là gọi là không có focus được thôi Tức là nó sẽ không có máu, nó sẽ không có lượng máu nó Nhưng mà nó vẫn là những cái con, nó gọi là con đệ đấy Đấy thì những cái con đệ của con này nó gây đam thì nó cũng sẽ tăng cái tách Cho cái bọn bit nha anh em nhá 6 bit thì nó vẫn được tăng tách nhờ những con đệ các cái con đệ này nó dí thì thì thì thực sự là cái lượng uh, rút máu của nó ấy cái sờ tách nó tăng rất nhanh và dồn vào một con là rất nhanh đấy cái liệu đối thủ khá nhanh được đấy nhở mà trận này có người chơi uh, witcher này bộ witcher này cũng giải tán bit cũng kinh lắm phải cẩn thận với thằng witcher mới được rồi để tôi uh, bỏ bớt cái con uh, con tutka với cả con con con con uh, giải cá đi nha anh em nhá hai con này thì một con lên được hai sao và một con thì chúng ta không cần ở giai đoạn late game thì không cần thì con giải cá thay bằng uh, con ngộ không và con cáo thôi ngộ không và cáo nữa cho vào thì sẽ thay con tút ca và con giải cá ra không cần hai con đấy, <coughs> đấy đội hình đủ mạnh rồi <coughs> rồi bây giờ tôi cứ từ từ lên chín thôi anh em ạ không vội bây giờ mất chuỗi thì kệ nó thôi tôi là tôi cần chơi con 5 đô cơ Bộ này chơi còn 5 đô thôi 6 bit được khỏe lắm anh em ơi cái, cái giai đoạn mà trước 20 ấy Mà form được đủ bộ 6 bit thì cái bộ này nằm chùm luôn Khỏe lắm, đẩy 11 máu luôn Whispersia, con này chơi cũng được này Con này lên 3 sao có thể chơi 3 sao thì cho vào cũng được làm co Whispersia này sẽ đẩy nhanh tốc độ trận đấu lên Bây giờ tự ra hai con nữa chơi thôi Không thì thôi tôi cứ giữ Assassin cho nó mạnh Gấu Assassin này Lên 9 là kẹp được vào là cái gì nữa nhỉ Lên 9 kẹp Warlock Lên 9 là kẹp thêm Warlock hoặc là kẹp thêm con Whisperseer 2 sao Round 19 vẫn đang có chuỗi cộng 8 Không có dấu hiệu dừng lại anh em ạ <laughs> Đội hình quá mạnh <clears throat> U uh, Gladiator này nhưng mà Greater thì không sợ lắm Gấu Assassin thì sợ gì Greater Ở đây tôi có con gấu Assassin mà Khỏe lắm anh em ơi Không ăn thua Tôi ghép một đống giáp ở đây rồi Gladiator thì cứ giáp to mà mà chơi thôi anh em ạ Gladiator rất sợ giáp Con gấu này thì từ từ đã Tôi mua tôi để đấy thôi <clears throat> Ra bốn gấu tôi mới cho vào nha anh em nhá Không thôi bốn gấu tôi dí thẳng lên 10 luôn bốn gấu kẹp với cả 6 bit ở level 10 Đủ tiền rồi anh em ạ Nếu mà bốn gấu tôi dí lên 10 ở round 21 Còn nếu mà không thì Cứ từ từ Bình tĩnh U uh, hai thằng chơi Witcher à Trận này có hai thằng chơi Witcher Một thằng Greater Một thằng 9 Assassin à, Có 9 Hunter Cũng có bit luôn Có bit và có một thằng chơi có vẻ như là Goblin U uh, hay quá Đồ được đấy Có Blink Xem nào Ghép được rất nhiều thứ ở đây Ui Được đấy nhờ Từ từ nhá Kẹp Warlock vào đã này Rồi Từ từ đã Blink này Rồi ở đây tôi ghép được cái găng, găng tay Kira nữa Hay quá Ok Rồi xem nào Ui một cái cướp điên nữa <laughs> Tuyệt vời Rồi Đồ quá đẹp rồi anh em ạ <clears throat> Không thể đẹp hơn à Trận này có khi là 100% màu đến hết game À quên 89 màu đến hết game 9 assassin Ui gặp 9 assassin có thua không nhỉ Ui vớ vẩn thua này Thua không Ui Càng đấy càng đấy càng đấy Càng đấy càng đấy Không anh em ơi không thua Có sơ tách Hay quá Khỏe quá nhở Ui rồi ơi anh em ơi Một trái trứng Một trái trứng oh, <laughs> Dã man thật sự Thế là tôi có một con gấu assassin 2 sao rồi <laughs> Thôi bán bán bán bán bán bán Giải tán được gấu rồi <clears throat> Hay quá nhở Thế này thì chắc chắn là 89 máu đến hết game rồi đấy anh em Bây giờ lên 10 kiếm 5 đô thôi Gấu assassin 2 sao thì tôi đã nói rồi Cái con này 3 đô thì nó vẫn cứ là mạnh Anh em nhá So với những cái con 3 đô khác thì con này nó vẫn cứ là vô địch Ồ <laughs> Tầm này ấy, đối thủ phải có những cái thằng mà nó có cái con tướng 5 đô cơ Thì nó mới ăn được cái bộ này Thôi <clears throat> anh em ạ Làm gì có cửa anh em ơi Đã 6 bit rồi Lại còn gấu assassin 2 sao nữa Khỏe lắm anh em ạ Gấu assassin 2 sao kẹp bit Quá khỏe Bây giờ tôi đang thiếu con cáo đấy Giao con cáo tôi kẹp được thêm 3 assassin nữa thì Lúc đấy thì chắc là là, là, là, là có khi là 89 máu đến hết game thật nếu mà ra được con con ờ, con cáo với cả kẹp với cả gấu assassin, ba assassin. Ừ. Bây giờ tôi lại nghĩ là cái bộ bit này nó kẹp con gấu assassin ở cái thời điểm hiện tại ấy, nó khỏe hơn cái bộ bộ bộ 6 assassin đấy. Bởi vì 6 assassin cái cái lượng đam đến từ con gấu nó không mạnh như ngày trước. Nó không ờ, crit, nó không khỏe bằng ngày trước. Bây giờ là bit nó khỏe hơn. U uh, gặp 6 Hunter 6 Hunter Exit Thằng này chơi 6 Hunter Exit à Không phải chơi 9 Hunter Nhưng mà sắp đi rồi Sắp đi rồi Chơi Assassin mà À chơi chơi chơi Hunter mà gặp cái con gấu Assassin này thì toàn ngay Làm gì có cái cửa ăn được đâu <clears throat> Khỏe quá anh em ạ tập này đâu có thằng nào ăn được Bây giờ thằng nào có cơ hội ăn được tôi nhỉ Bây giờ là phải cái những cái thằng mà chơi Witcher mà nó có khả năng giải tán Nhưng mà vấn đề là giải tán được đám đông thì cũng chưa chắc đã ăn được Bởi vì là con gấu assassin này nó khỏe lắm Nó, nó nhảy nó clear nhanh lắm Trừ khi là bắt được con gấu assassin của tôi Tức là dí con gấu assassin của tôi Lấy cái con ờ, con ảo ảnh Xong rồi dí con ờ, gấu assassin của tôi Thì may ra mới ăn được ừ, Còn còn lại thì không thể ăn được Tức là phải giết chết con gấu assassin, ờ, assassin trước khi là nó có thể tung trưởng và một khi mà nó đã nhảy lên được nó chém rồi thì thôi bọn này xác định luôn Lấy đâu ra cái cửa ăn được anh em Cái con ma này thực ra tôi nghĩ là Ở trong cái phiên bản này nó khá yếu Anh em ạ Đây rồi cáo rồi Đấy cáo rồi Bán cái con ờ, con con giải cá được rồi đấy Bán giải cá đi Cái con ma trong cái phiên bản hiện tại ấy tôi nghĩ là sẽ phải có cái sự thay đổi <clears throat> Thay đổi một chút cho nó mạnh hơn Đấy là cái tốc độ bay của cái... cái, cái... À đây ba xin này Đấy là cái tốc độ bay của cái con uh, đệ ấy Cái con... Uh, những cái quả cầu ấy, của tinh cầu ấy, nó bay nhanh hơn Bây giờ nó bay nó nó quá chậm anh em ạ Bay nó quá chậm mà đánh mãi nó mới mới tung được trưởng ấy chứ Nó đâu có tung được trưởng sớm đâu Đấy trên hết rồi mới ra được trưởng ấy Bây giờ chúng ta roll ở 10 Chúng ta kiếm được con con kiếm hồn nha anh em nhá Kiếm hồn roll hẳn ở level 10 luôn <laughs> Thế là họng ra thôi À đây rồi Ù hợp lý thế nhở Đây rồi anh em ơi Kira luôn Roll được sao con Kira tôi ghép đồ Kira luôn Khỏe quá rồi anh em ạ <clears throat> Chấn phái ở level uh, Ở round 26 ra được chấn phái luôn Đồ cam chấn phái Thế thì lấy cái gì mà đỡ được đây Các bạn lấy cái gì đỡ được Khỏe thật sự Trừ khi là là bắt được cái con gấu xin của tôi thôi Còn lại thì không bao giờ có thể thắng được cái bộ này Nói cho nhanh em ạ <clears throat> Cũng kinh ấy Cũng clear kinh ấy Nhưng mà là anh em thấy không Nhảy phát chết mẹ hết rồi <laughs> Đúng thật đấy anh em ạ Tôi nghĩ là cái chuỗi xanh này của tôi Cái chuỗi vàng này của tôi là đến hết game luôn Khó lắm rồi, khó cho đối thủ lắm rồi Ây ơi, lo bây rồi Ngày quá uh, Đấu lên được hai sao luôn Tuyệt vời uh, Thiếu một con Từ từ nhá, bán con này đi Rồi Tạm thời thế đã anh em ạ không vội, không vội Mất chuối thì kệ nó thôi Tôi tôi tôi cần là tôi cần cái con tướng 5 đô cơ Chứ tôi chả có gì tôi phải xả gấp ở giai đoạn này cả Tôi quá mạnh rồi Tôi gấp thì nó nó cũng chỉ là đẩy cái bọn này nhanh hơn Mất hết cả con tem Đấy Bây giờ tôi xả gấp nhá Tôi xả gấp tôi xả mạnh ấy Thì bọn này nó tôi tôi chỉ sợ là bọn này nó chết hết trước khi mà tôi ra được cái con kiếm hồn thôi Đấy chính là lý do sao mà tôi đánh rất từ từ <laughs> Ôi tôi chết rồi Con, con, con, con, con gấu tôi bị bắt kia Ui nhưng con gấu tự nhiên là nó có thể thoát được Một cách thần kỳ ở đấy mà Con gấu Mặc dù là nó đã bị gì nhưng mà nó vẫn có thể là là, là thoát được và tung trưởng Quá mạnh Chả làm được cái gì hết <laughs> Kể cả là bắt cái con gấu của tôi nhá Chụm vào ấy, 9 con nó đấm một con mà cũng không chết được Chỉ cần là tỉnh dậy thôi anh em ạ à. Sau 1,5 giây Tỉnh dậy một cái là là có thể đã bay được rồi Rất hay luôn Con gấu quá hay Khỏe chưa anh em Thực ra giảm sức mạnh nhưng mà với một cái con gấu hai sao thì nó vẫn cứ là khỏe Đây rồi, có quả trứng này Hay quá nhở Quả trứng này tôi sẽ để dành cho kiếm hồn thôi Vậy là coi như chúng ta có một con kiếm hồn rồi đấy Bây giờ làm nào để bọn nó không chết trước khi ờ, tôi ra là con kiếm hồn <laughs> Để tôi ờ, tôi lựa vào cái bộ mà mà mà kết hợp kiếm hồn với cả bộ bit này để xem là cái sức mạnh của nó như nào Greater mà đánh live blitz live à Ảo thật sự Tôi đi rồi Sắp đi nơi rồi đấy Chơi Greater live blitz live thì chơi ở 7 thôi bạn ơi Chơi ở 8 là sai rồi Ui đều kiếm hồn đây rồi anh em ơi Một con nữa, một con nữa, một con nữa, một con nữa Một con nữa thôi Từ từ đã nha Rút tiếp u uh, lại gấu này đốt tiếp đát không được rồi phải bắn bớt đi thôi thôi bắn gấu đi anh em ạ gấu đá bây giờ thôi tôi nghĩ là giải tán được gấu đá rồi con gấu đá tôi bán đi đây tôi thay vào tôi có thể cho hai con gấu vào cũng được Đấy. hai con gấu này thì nó có thêm uh, cái uh, tộc insectoid nữa có thêm insect vào nữa Đấy, 9 assassin nhá Em ăn nổi không? 9 assassin dồn đồ cho Velom à. Ui rồi ôi 9 assassin dồn đồ cho Velom này Bay màu luôn <clears throat> Ảo makalada Calada Rồi Khỏe quá anh em ạ Con gấu nó nhảy một phát Con con Velom anh em nhìn cái quả nó rút máu Nhảy phát con Velom chết Đấy rồi Gấu 3 sao Hay quá nhở Thôi được rồi xong rồi đấy kẹp được uh, thêm con ma nữa rồi xem nào ghép luôn cái gậy gai gậy gai được cướp điên gậy gai có hết rồi rồi bây giờ dồn đồ bớt cho cáo đó. tôi sẽ để dành một cái uh, ờ, cấm đánh và có thể là một cái chém lan nữa dành cho con cáo hai cái chém lan luôn clear cho nó nhanh ui trận đấu nhanh nhờ anh em nhờ ra 30 đã bay hết rồi cả Bảy màu hết rồi còn có hai thằng thôi à, Một thằng nó cũng đang có chuỗi thắng mà nó may mắn như nó nó không gặp tôi đấy rồi, ờ, chúng ta có cái gấm đánh ở đây Cướp điên, hay quá Từ từ đã, tôi sẽ lấy cái cướp điên trước anh em nhá Còn sau đấy là sẽ lấy cái um, Cái cái cái uh, gậy như ý sau Rồi, từ từ đã 50 đô anh em ạ Không vội, không vội Mạnh mà Kẹp ba assassin rồi có kích hoạt crit rất rất dễ kích hoạt crit một cái là cái con uh, gấu nó sẽ chém rất là là, là là là nhanh luôn tốc độ chém của nó khi mà có hiệu ứng người cướp điên cái chém lan thôi tôi ghép luôn tôi thì tôi định là giữ cái giáp xoay nhưng mà thôi tôi ghép luôn anh em ạ ghép chém lan hai cái chém lan luôn thực ra giáp xoay thì cũng tùy trận đấu tình huống thôi gặp creator thì ghép giáp xoay thôi còn nếu mà không có Greater thì cũng không phải ghép giáp, giáp xoay làm gì cả Ui khỏe chưa này anh em này Thôi đi rồi, đi rồi, đi rồi Đi rồi Hay quá Rồi, ui đối thủ cuối cùng là 9 Assassin à Nó cũng chơi con linh hồn kìa 9 Assassin kẹp với cả kiếm hồn <laughs> Đội hình hay đấy Kiếm hồn làm cò à Kiếm hồn hai sao dồn đồ à? Ảo nhờ Tôi chưa ra kiếm hồn Xin luôn kiếm hồn nữa nào Từ từ đã, bình tĩnh Một con kiếm hồn nữa thôi là tôi sẽ bán con gấu luôn Bán gấu, bán assassin luôn Kẹp 4 warlock vào Chơi là hai linh hồn 6 bit kẹp, kẹp với cả 4 warlock Anh em nhá, bộ mạnh á Ok Ui clear nhanh thế Ui nhưng mà có đánh được con kiếm hôn này không Solo nổi không Vẫn là khỏe luôn anh em ơi Cắt chuỗi luôn này Khỏe quá anh em ạ gấu Assassin đúng khỏe thật Trận này mà tôi không làm content thì tôi cũng sẽ um, Giữ con gấu Assassin thôi Chứ tôi không bán đâu Ui đều ơi Đấy kiếm hôn rồi Có kiếm hôn độc trứng rồi anh em Nhân vật chính rồi Thôi được rồi bán gấu Assassin anh em nhé Bình thường thì tôi kẹp ba assassin, kẹp bit, kẹp cọc là nó là mạnh nhất ở level 10 rồi Với một cái Kira nữa Đấy, thế là khỏe lắm rồi Gấu assassin làm co Nhưng mà thôi, trận này làm content thử nghiệm cho anh em cái bộ này Bộ này là một trong những cái bộ mà uh, kết hợp với bit Theo cái cái kiểu mới nha anh em nhá Bộ mà kết hợp với uh, bit theo cái um, meta mới Đấy, là có thêm cái tộc linh hồn vào Có thể kẹp được với bit khá khỏe Chơi vào cái bộ này rất khỏe đấy <clears throat> ui kiếm hồn kìa à? kiếm hồn làm cho đối thủ coi như là, là, là câu kéo rất nhiều thời gian của những con assassin nó chém vào cái bóng của kiếm hồn ui khỏe không kìa anh em ui một phát chết một con đúng một phát chết một con luôn đúng một phát chết một con luôn anh em ạ chém một phát chết một con quá khỏe luôn rồi đối thủ bất lực rồi anh em ạ tầm này form một cái đội hình vô địch rồi hộ không vào thay cho tất ca Rồi, bán con này đi Không nuôi Tôi chỉ nuôi con uh, cáo với cả con Velom thôi anh em nhé Cáo Velom lên 3 sao thôi Cáo Velom lên 3 sao Còn những cái con còn lại thì ờ, <clears throat> hai uh, sao Đấy Cũng có kiếm hồn nhưng mà kiếm hồn này không ăn thua anh em ạ à. 9 assassin kẹp kiếm kiếm hồn ạ Dã man thật sự <clears throat> Mà tôi không hiểu là con kiếm hồn này kẹp với bốn assassin à 9 assassin thì nó ngoài cái crit ra thì nó có cái cái gì khác không? Nó có hưởng được cái gì không? Anh em nhìn này, chém chém một phát chết một con luôn, quá yếu rồi. Đối thủ gần như là bất lực. <clears throat> rồi chắc là đối thủ chỉ sống được đến rau uh, ờ, lốt rau này thôi, rau quái thôi. Tầm này đối thủ làm gì được đâu. Hai con linh hồn Linh hồn bây giờ ấy là nó có cái hiệu ứng ờ, của cái bọn linh hồn nên là nó được cộng máu 30% <clears throat> máu 30% máu của tổng số máu của hai con tướng Rất to đấy Ok Kết hợp với cả Kira nữa Ở cái bộ này thì vừa có cái bộ Warlock Lại vừa có cả Kira anh em ạ Nên là kết, kết hợp với Kira nữa thì nó rất mạnh cái bọn kira là cũng cũng cũng có, cũng có nhiều máu ấy đấy lại, lại vừa có cái hiệu ứng hút máu khỏe lắm 89 máu đến hết game luôn anh em ạ rồi chốt cái bón cuối nhẫn thông minh phản đam anh em ạ gặp assassin thì cứ phản đam mà chơi thôi <clears throat> tí nữa tôi cho con kiếm hồn nó nhảy vào giữa cái lỗ kia cho bọn nó chém và con kiếm hồn cho nó chết hết luôn con kiếm hồn này nó có cái bờ nó rất là hay đấy Để counter mấy cái bọn mà mà nó xếp lỗ ấy Counter xếp lỗ Rồi luôn nốt luôn cáo ba nào Trứng này Thôi không kịp à Từ từ đã Đây anh em nhìn nhá Anh em nhìn con kiếm hồn này Bờ này Đấy anh em thấy không Nó counter một cái lỗ Làm cho cái bọn mà nó xếp lỗ ấy Nó sẽ bị coi như là đánh vào cái bóng Và nó sẽ bị xáo trộn ở cái, cái đội hình Toàn bộ cái đội hình xếp lỗ đều bị khống chế hết Đấy Quá khỏe luôn Ui đội hình này được đấy nhở Tôi không biết là anh em thấy thế nào Nhưng mà tôi đánh giá cái đội hình này nó phải được 8 trên 10 đấy Hoặc là tôi đánh giá là hơi thấp Chắc là cũng phải 8,5 Bởi vì nó có rất nhiều những cái hay ho Trong cái đội hình này nó kết hợp với nhau Nó tạo thành cái đội hình khỏe được Vừa có khống chế khá là mạnh Đấy, vừa có khả năng là tăng khả năng stack của bit Vừa có khả năng hồi máu rất to rồi thì kẹp được cả cái bộ uh, Kira để gia tăng sức mạnh của con co Nên là cái bộ này tôi đánh giá là cũng khá là khỏe trong meta này đấy Anh em có thể thử, sau đó anh em confirm lại cho tôi nhá Xem là liệu rằng là cái đội hình này nó có thành meta được không Một lần nữa tôi xin được chúc mừng sinh nhật của anh em Lê Việt Anh và anh em Phạm Tuấn Minh Và xin chúc anh em có một cái